Hello everyone uh, Xin chào mừng mọi người quay lại kênh của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu uh, hai món ăn rất là phổ biến ở bên Nhật Đó là món bắp cải ngâm chua và món potato salada là món ngân sách của Nhật kiểu Nhật luôn á Và đầu tiên mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm bắp cải ngâm chua trước Thì mình có bắp cải là uh, bắp cải thì 300g nha các bạn cà rốt thì 100g và rong biển combo là 2 gram và ớt bột ớt khô là 1 đến 2 gram muối thì mình cho là 3 gram nha bạn và tiếp dưới là nước phần mình à, làm nước cam chua là có nước dùng deci 50 ml nè rượu mirin là 30 ml nè rồi à, tới phần muối thì mình cho 1 đến 2 gram nè à, tiếp tục là phần giấm nhật thì mình cho là 20 ml nước tương là mình cho 20 ml luôn và cuối cùng thì cho đường mình sẽ cho khoảng 10 gram nha bạn rồi tiếp tục tiếp tục mình sẽ pha uh, phần nước ngâm ngâm chua là nước ngâm bắp cải đó thì mình sẽ trộn nước dùng dashi vào nè mình cho rượu mirin vào nè rồi mình cho muối và cho giấm nhật và nước tương nhật cũng như đường vào hết luôn thì mình vừa cho xong mình sẽ đánh đánh đều đánh đều như khi nào hỗn hợp nó tan ra hết thì mình sẽ được phần nước sốt để mình ngâm bắp cải thì bắp cải cà rốt thì các bạn nhớ cắt nhỏ nha và sau đó thì à, cho vào tha muối bóp đều để cho nó ra hết chất dơ với à, bắp cải với nó với cà rốt sẽ mềm hơn nữa thì khi mình ngâm nó sẽ ngon hơn các bạn ơi và giòn nữa nay bắp cải thì à, mình rửa xong thì mình bắt đầu mình cắt như các bạn nhớ cắt bỏ cái phần cùi nha thì mình cắt cái à, theo cái chiều của cái à, bắp cải thôi tùy các bạn nếu các bạn muốn ăn mỏng thì cắt mỏng còn muốn ăn dày chút xíu cắt dày xíu bắp cải này thì ăn rất là giòn nha các bạn thì bên Âu sách Âu nó có cái món ra sạch ratio không biết đọc đúng không nhưng mà cái bắp uh, sạch đó rất màu tím cũng rất ngon nhưng mà về độ giòn thì mình thấy bắp cải này tím ăn vẫn giàu ngon hơn các bạn ơi rồi cà rốt thì các bạn cũng cắt nhỏ vậy luôn cắt sao cho nó cái thước cũng tương đồng với ờ, bắp cải thì mình trộn nó sẽ đẹp hơn các bạn rồi mình cho bắp cải đã cắt nhỏ và cà rốt vào thì bắp cải cà rốt nhớ rửa sơ nha các bạn thì cái món uh, bắp cải ăn chua này á các bạn uh, nếu mà không có cải tím á, thì có thể biến tấu theo cái Việt Nam thì bắp cải trắng cũng được nhưng mà cái đó theo cái Việt Nam các bạn mình chỉ uh, gọi là gợi ý thôi nhưng mà ăn thì vị mình nghĩ chắc cũng có thể tương tự nhau nhưng bắp cải uh, miền Nam có thể là ngọt hơn tí xíu rồi các bạn nhớ cho muối vào nha rồi ờ, mình sẽ uh, bóp bóp đều bóp đều cho tiết hết những uh, chất dơ rồi tiết hết mấy chất mà nắng hay chất mà mà không sạch sẽ đó với lại uh, bắp cải với cà rốt sẽ mềm hơn thì lúc mà mình uh, mình ngâm chua sẽ thấm thấm gia vị bên trong ăn rất là ngon đây là sau khi cà rốt và ốc cải được ngâm muối và rửa sạch sẽ thì như vậy bắt đầu mình sẽ trộn nước sốt vào luôn đây mình sẽ cho nước sốt vào rồi cái sốt đông chua mình đã cho vào đó các bạn tiếp tục mình cho rong biển vào rồi cho phần ớt trái khô và đó còn tí xíu muối thì các bạn hãy gia giảm tùy theo mình đó rồi giờ mình trộn đều lên trộn càng đều càng thấm nha các bạn tại vì cái bắp cải này cái ờ, nó tính ra nó là một trong những cái loại mà uh, trộn salad mà gọi là to và hơi cứng nhất <laughs> nên mình phải trộn kỹ thì nó mới ngấm được và ăn được ngon bên Nhật thì người ta trộn rất là nhẹ nhàng mà người ta để trong khoảng cỡ từ 3 năm ngày còn nếu để tủ lạnh thì đã có tuần luôn thì bắp cải sẽ ra chất chua chua ăn rất là ngon đó còn mình à, muốn nhanh thì mình à, trộn hơi à, mạnh chút xíu cho gia vị nó thấm vô thì mình sẽ ăn liền rồi cái này mình có thể bỏ lạnh khi đã cần thì mình lấy cái ăn rất là ngon và ngọt nữa ăn lạnh thì sẽ hợp hơn nha các bạn ơi tiếp theo mình sẽ làm phần uh, salad khoai tây thì bao gồm uh, mayonnaise là 100 gram hành tây là mình cho là 100 đến 200 gram luôn nha các bạn cà rốt thì mình cho là 50 gram rồi dưa leo thì cắt nhỏ là mình cho khoảng 100 đến 200 gram về phần uh, con thịt nguội các bạn có thể mua cho vào 50 đến trăm gram tùy theo mình trứng gà thì mình sẽ cho là hai trái nha các bạn còn khoai tây mình sẽ cho từ 3 đến 4 lại 400 gram nha các bạn và gia vị thì mình sẽ có ờ, muối và tiêu thì khoảng 1 đến 2 gram các bạn đó và có thêm bột cá Honda C là mình sẽ cho nó 1 2 gram luôn để tạo gia vị và cái này có thể ăn kèm với các loại salad tây các là salad Việt Nam cũng được nha các bạn rồi đầu tiên mình sẽ cho cái ba rọi vào để mình ờ, phi phi cho nó giòn nếu các bạn ờ, tiết kiệm thời gian có thể mua cái loại ba rọi sông khói ngoài thì nó sẽ cắt nhỏ với lại nó đã làm xong cho mình xong hết rồi thì mình chỉ trộn vậy thôi hoặc là các bạn có thể chiên vào lại áp chảo xíu còn này ba rọi tươi mình sẽ làm hơi lâu với các bạn về khoai tây thì mình à, sẽ cắt vỏ và mình sẽ luộc nha các bạn thì ở đây các bạn phải luộc chín nha luộc chín mới được luộc chín thì mình sẽ dầm nhuyễn ra vì khoai tây này mình có ờ, sẽ dầm và mình sẽ dầm chung với mayonnaise và có miếng trứng gà luôn nên các bạn nhớ luộc chín cho mình nha còn cái đó thì các bạn luộc luộc vừa tới được rồi rồi sau khi mình luộc chín mình để nguội thì bắt đầu mình sẽ dầm nếu bạn nào có cái ờ, máy mà nghiền á, thì sẽ nghiền lẹ hơn còn nếu không có thể dầm bằng tay bằng muỗng như mình đang dầm các bạn đó. nó cứng thì bắt đầu các bạn cứ dầm xuống dầm xuống trước bắt đầu sau đó mình lấy cái à, cái mũ mình tán đều ra thì tán càng đều càng nhuyễn thì mình trộn sẽ càng ngon nha các bạn rồi đó sau khi mình đã tán xong thì bây giờ mình sẽ cho hai trứng gà mình đã luộc rồi vô đó mình mình tán nhuyễn chung luôn trứng cũng vậy các bạn cũng nhớ luộc kỹ nha chứ không phải luộc kỹ hồng nào cho các bạn rồi đó thì khoai tây trứng thì luộc thời gian cũng tương đương nhau nếu như trứng luộc khoảng cỡ 15 20 phút thì khoai tây cũng khoảng tầm 20 đến 30 phút các bạn mình kiểm tra khoai tây thì mình có dùng cái đũa mà xiên que á mình đâm vô nếu đâm vô mình thấy nó đã uh, xiên vô rất là nhẹ nhàng đấy là ok là đã chín rồi các bạn rồi sau đây thì mình đã nghiền xong hết hỗn hợp khoai tây rồi thì giờ mình sẽ trộn chung dưa leo mình đã mà cắt nhỏ nè cà rốt mình đã ờ, cắt nhỏ luôn rồi và hành tây mình cũng cắt nhỏ luôn mình sẽ trộn chung luôn các bạn và cuối cùng là thêm cái ờ, thịt ba rọi đó nha các bạn rồi và các bạn sau khi trộn hết nguyên liệu chính thì bắt đầu cho gia vị vô thì mình sẽ cho ờ, muối nè tiêu nè đem uh, hondashi nè rồi quan trọng nhất là phải có mayonnaise nè mayonnaise nhiều thì hỗn hợp sẽ sệt và trộn ăn lại bé bé rất là ngon các bạn ơi thì mayonnaise làm cũng không khó đâu để mình có thời gian sắp xếp mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm mayonnaise cũng rất là nhanh chỉ cần dùng uh, trứng gà dầu ăn và giấm là mình sẽ có hỗn hợp bao nhiêu đấy rất ngon nhất là mà các bạn dùng giấm nhật á bao nhiêu đấy rất là ngon luôn Thôi cuối cùng để cuối cùng là các bạn đeo găng tay vào và chiến thôi Các bạn nha vừa nắng vừa bóp vừa trộn luôn đó hỗn hợp và mix vào nhau Hỗn là và tan vào nhau thì mình sẽ được một cái hỗn hợp salad rất là ngon luôn Thì hỗn hợp này rất là ngon, béo, ăn rất là thơm Các bạn có khuôn thì có tạo hình cũng được, tạo hình rất là đẹp Món này ăn rất là ghiền nha các bạn <laughs> giống kiểu sát nga hay sát nga chút sát nga thì chắc nó dùng sữa tươi nó béo hơn rồi chậu xong thì chuẩn bị lên dĩa nè các bạn ơi tên, tên, tên, tên. xin mời cả nhà hai món ăn khai vị của người nhật đó là món khoai tây salad kiểu nhật và món bắp cải ngâm chua kiểu nhật hai món rất là ngon mà một món là heo kiểu đồ chua ăn rất là tốt sức khỏe tốt từ tiêu hóa một món thì theo kiểu béo béo ăn à, theo kiểu tây rất là ngon luôn món nào cũng mình thấy ăn cũng rất là ok các bạn ơi nhất là các bạn ăn những cái đồ mà dầu mỡ và đồ nằm dễ ngấy á ăn với hai món này rất là hợp luôn đồ nướng cũng vậy rất là hợp đó thì khoai tây này thì các bạn uh, nghiền ăn chung với uh, ờ, mayonnaise rất là ngon đó có cái trứng gà ba đội ăn rất là giòn nữa còn cải bánh chua thì ăn rất là sực sực dai dai và ăn chung với đông biển rất, rất là thơm mùi mùi nữa có thêm mùi ớt nữa rất là thơm luôn mà nước dùng dashi nữa cái vị của mình nhận rất là ngon mà ăn rất là lạ miệng luôn rồi xin chào cả nhà nha xin chúc cả nhà một tối tốt lành và xin chúc mọi người thực hiện thành công món ăn này nha nhớ cho quyên cưới một like một đăng ký nha cả nhà ơi xin cảm ơn hẹn gặp hẹn gặp mọi người ở những bài hướng dẫn sau nha bye bye